Ông Nguyễn này mày ở trong sư gái <laughs> Rồi ok sữa Đứng được đấy 55 2 cân Đứng được rồi đó Thế bên nói cái này cân chuẩn chứ cái kia mình lúc nào cũng bảy hai cân đấy à mà mình bố mình ăn như thế mà lại không phút được tí nào. Ngắt ngắt chưa? Đối mấy 500 rồi. À? tiền đâu thảo ra thảo tiền em cho bà cố em đổi cho chị em tiếc gì tiền cho đổi đi để em đi để tiền sẵn rồi cho trong tủ ra đã sẵn không đổi thật cả lúc cơm 11 giờ cho mấy nhưng mà lúc này nó mắt rất là đẹp đấy nhé vào đi vào không thích vào đây nhà Nâng. bên nhà vào đi không nắng nữa đi không chốc nó tràn không trào lên này một chân đấy ướt nghĩa chân Thế dép đâu ừ, con đi ra kia ra kia mẹ lau mũi đi vâng. tất cả các chỉ số của em rất là đẹp ừ, chỉ có hơi gọi là hơi hơi giảm tí hơi có hiện tượng áo à, quá một tí giảm đẹp luôn thường vâng. nhưng mà thật à, ý là ví dụ tất cả các chỉ số đều cao đẹp này đấy thấy chưa ý là mới sinh như này mà cái mỡ nội tạng của nó có 3.0 đấy là cũng đẹp quá đẹp luôn thường vâng, quá quá con chỉ đâu ăn gì thế bụng nó mới thế chứ không đã sổ ra đúng rồi bụng nó thế giống như chị cũng thế chị này cũng không à để đứa ví dụ để hai đứa sổ ra một đống quá đẹp luôn bụng cũng chảy mọi chị cân cho nó đây là con chỉ số tầm thế chỉ khỏe thôi đây là con này được ý là mình ờ, mình ý là có chế độ ăn mình kết hợp nhưng mà mình quan tạc nữa là cái phần con phân lương nhưng mà ăn đúng khoa học ấy nó ăn nhiều ấy nhiều đạm đấy mà ăn nhiều đạm thì vừa có sữa tốt cho con đâu đây tất cả các cái chỉ số nó đều bình thường mỡ và canxi này không canxi đấy là rất là tốt ít người được như này hôm nọ vừa cân một bạn hai chục tuổi nhưng mà mỡ được đạm cả trước đây đứa đẻ xong chị ấy bụng thối như kiểu chửa bong tháng đi mà nói thật là cái mỡ nội tạng đấy là cái mỡ là nó gây bệnh sau này đấy chứ còn đâu là cái mỡ dưới da thì mỗi lần thì chậm mấy hàng tuần đấy em không đều nên là chúng vì thế là cái này nó nó có mỗi lần nó có